Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với ờ, video ngày hôm nay trên kênh của Tuấn Nguyễn Ba Thì ờ, sau những ngày làm việc bận rộn và mệt mỏi nên tôi không thể ra video đều tay cho anh em được. Mong tất cả anh chị em thông cảm cho tôi. Và cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về tool hack và chip hack. Thì video tôi làm là để chia sẻ những kinh nghiệm chứ không ờ, có bất kỳ cái nội dung lôi kéo gì ở đây. Thì tại vì có rất nhiều người cũng đã bị lừa và tìm đến tôi để hỏi rõ hơn về cái tool hack và chip hack có người hỏi tôi rằng cái tool hack này thì nó như thế nào và nó ra sao chơi liệu có lâu dài hay không và đặc biệt hơn nữa ấy, là liệu có đánh bại được nhà cái hay không và tôi trả lời là không nhé cả nhà chả có cái tool hack hay cái chip hack gì ở đây cả các bạn ạ tất cả nó đều là lừa đảo hết khi các bạn thua lỗ thì nó đã nắm bắt được cái thông tin của các bạn và nó chớp lấy cái cơ hội đó để lừa tất cả các bạn và khi các bạn đang thua tha như vậy sẽ dễ nhận dạ cả tin các bạn cứ nao đầu vào và nó sẽ lừa hết tất cả của các bạn thì trước đây tôi cũng giống như các bạn mà thôi cũng bị lừa và thua tha nhiều nên khi thấy nó giới thiệu về cái tool hack như vậy thấy nó hoa thay và tôi đã nghe theo nó và dính vào cái tool hack này nhưng ờ, cũng may mắn cho bản thân tôi là khi tôi mới ờ, dính vào cái tool hack được một thời gian ngắn thì ờ, tôi đã gặp thầy Thái Dương thì thầy cũng đã khuyên rất là nhiều và nói cũng rất chi là nhiều là thầy bảo trong cái trường hợp này thì ai cũng sẽ dính vào tool hack cả thôi nên em hãy bỏ sớm đi nó không giải quyết được cái điều gì cả thì tôi cũng nghe theo thầy nghe theo anh thế là tôi bỏ từ ngày đấy đến giờ thì tôi cũng là người đã từng trải rồi từng dính vào những cái cạm bẫy của cái tool hack này nên uh, mọi người hãy tỉnh ngộ sớm đi trước khi bị nó lừa đừng để mình đã bị thua tha rồi mà còn bị chúng nó lợi dụng nó lừa thêm nữa thì uh, trong lớp của thầy Thái Dương thì có một người anh thì anh ấy cũng uh, thường hay tâm sự với tôi và anh ấy kể cái câu chuyện của anh ấy cho tôi rằng ngày trước thì anh cũng từng đánh thua tha và đánh không có cái điểm dừng khi đó thì đã nợ ngập đầu rồi không biết uh, như thế nào và phải làm sao đến khi không có cái cách nào nữa ấy, thì uh, anh ấy đã tham gia vào cái nhóm tuôn hack khi anh tham gia vào cái nhóm tuôn hack thì cái thằng chủ tuôn hack ấy nó mới chỉ cho anh rằng bảo với anh là nếu muốn cài được cái bản tool này thì anh cũng phải mất tầm 1 triệu cho đến 2 triệu thì mới có dùng được cái bản tool hack này mà khi uh, cài cái bản tool hack này ấy, thì nó cực kỳ rắc rối chứ nó không dễ dàng như khi nó quay trên video đâu thì các bạn nhìn trên video thì thấy rất chi là dễ đúng không ạ vì nó đã cắt ghép hình ảnh nó sửa lại cái video đó để có thể dễ dàng dụ dỗ các bạn nhưng khi các bạn cài vào thì mới biết được nó khó khăn đến mức nào và nó chỉ dùng được một thời gian rất chi là ngắn còn đâu ấy thì uh, sau các bạn phải nạp tiền liên tục vào thì nó mới dùng được mà mỗi lần nạp ấy thì một cho đến 2 triệu thì lúc đó vốn đâu để các bạn đầu tư nữa đúng không vốn đâu để các bạn chơi khi các bạn đang thua tha như vậy tất cả nó chỉ là muốn lấy tiền của các bạn thôi nó thấy mình đang thua tha nên nó mới lừa mình nhẹ dạ cả tin mình theo nó ấy là chỉ có chết thì ờ, anh ấy thấy vậy thì anh ấy ờ, cũng từ bỏ cái tool hack và không dính líu gì vào cái tool hack nữa về sau thì anh theo ờ, thầy Thái Dương theo học học theo cái phương pháp của thầy và những cái mẹo chơi để bào tiền được của nhà cái và anh ấy đã tự chơi một mình và anh ấy đã lấy lại được cái số vốn của anh ấy còn cái thứ hai mà tôi muốn nói đến ở đây ấy, là những trang web thì hiện nay có rất nhiều những trang web ma tôi không tiện nói nên ở đây nếu anh em nào mà muốn biết tôi đang chơi trên trang web ma hay là trên những cái trang web chính thống ấy, thì cứ inbox cho tôi tôi sẽ chỉ cho anh em có rất nhiều người tìm đến tôi và kể và để với tôi rằng thua rất chi là nhiều và khi thắng ấy thì lại không rút được tiền thì tất nhiên là như vậy rồi anh em ờ, dính phải những web ma rồi anh em chơi trên những trang web đó thắng thì làm sao mà rút được tiền thì tôi cũng ờ, chia sẻ lại cho anh em và chỉ cho anh em các cái trang web mà anh Dương đã chỉ cho tôi và tôi cũng tâm sự với họ thì tôi có hỏi với các bạn là chơi như thế nào có nhóm ờ, có theo cái nhóm nào hay không và đặc biệt tôi luôn hỏi luôn hỏi các bạn là đang chơi trên trang nào đăng ký như thế nào và ai đã là người giới thiệu cho các bạn thì các bạn có nói là theo nhóm để đăng ký còn có rất nhiều bạn thì lại nói là đăng ký theo những cái đường link ở trên Facebook thì tôi nói với các bạn như là chơi trên những trang web đó làm cái gì thua lỗ nhiều đến lúc tôi phân tích cho các bạn để các bạn ờ, có thể nhận ra và hiểu được ấy, thì nó quá muộn rồi tôi khẳng định những cái trang web của các bạn đang chơi các bạn đang ờ, đăng ký mà không có cái nguồn gốc ấy cứ thấy cái đường link nó giải trên Facebook rồi lại qua những cái nhóm lừa đảo để nó giới thiệu cho các bạn thì các bạn chỉ cần bấm vào cái link đó để đăng ký là nó đã nắm bắt được cái, các cái thông tin của các bạn rồi các bạn làm gì chơi như thế nào nó đều nắm bắt được hết và nó sẽ không để cho các bạn thắng một cách dễ dàng như thế được nếu các bạn thắng đến cả hàng trăm triệu ấy thì nó cũng không cho các bạn rút đâu lúc đó nó sẽ báo với các bạn là trang lỗi hoặc là nó đang bảo trì và cứ thế là anh em sẽ bị mất cái số vốn thôi mất uh, oan cái số vốn của anh em thôi thì cái thời đại bây giờ ấy, thì tôi nói thật với anh em uy tín thì ít mà lừa đảo thì nó rất chi là nhiều nó có khắp ở mọi nơi cả tôi thì cũng ờ, như các bạn trước kia không biết và tham gia vào các cái nhóm lôi kéo ấy bản thân thì đâu biết được là mình đang bị lừa đảo đâu và tôi đã vấp ngã quá nhiều nên tôi mới chia sẻ để cho mọi người biết và né tránh các bạn và trên đây là những cái ờ, chia sẻ của cá nhân tôi nếu đúng những gì mà các bạn đang gặp phải thì để cho các bạn biết đường mà né tránh mọi và mọi người cần chia sẻ hay là cần giúp đỡ cái gì thì có thể liên hệ cho tôi tôi sẽ giúp đỡ anh em giúp đỡ các bạn và cuối video thì tôi khuyên anh chị em muốn làm gì hay đầu tư vào cái việc gì đó thì phải tìm hiểu rõ cái nguồn gốc của nó để chúng ta có thể biết được có nên đầu tư hay không và các bạn nên né tránh những trang web ma những cái trang web không có cái nguồn gốc để tránh mang lại cái tai họa cho mình và nếu anh em cảm thấy cái video này nó hữu ích thì hãy like và chia sẻ cho tôi bấm cái đăng ký kênh để ủng hộ tôi để tạo cho tôi cái động lực để tôi ra những video tiếp theo tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những cái gì mà tôi học được từ người thầy Thái Dương còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo